xin chào các bạn hôm nay thầy lại lên thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn toán chín trong nội dung ôn thi của lớp 10 trung học phổ thông thì à, hôm trước thầy giới thiệu các bạn ở cái phần hàm số bậc nhất và ta đã đi tìm hiểu về dạng 1 dạng 2 hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bà các bài tập ở dạng 3 đó là phần lập phương trình đường thẳng các bạn chú ý học tập bởi vì đây là dạng bài tập mà rất, rất trong các đề thi của lớp 10 các năm là thường có thứ nhất trước khi vào hướng dẫn các bạn làm các bài tập cụ thể thì thầy sẽ ôn tập lại những kiến thức cơ bản nhất để các bạn cần nhớ thứ nhất về kiến thức về hệ số góc tức là hệ số góc của đường thẳng y bằng ax cộng b với a khác không chính là bằng a có khái niệm số góc các bạn cùng biết thế thì hệ số góc của đường thẳng y bằng ái cộng b chính là là a đây đây chính là hệ số góc được gọi là hệ số góc đây số góc à, vậy cái hệ số a ban đầu đó người ta gọi là hệ số góc đấy là một khái niệm mới mà các bạn cần nhớ đó vậy thì qua đó các bạn cần nhớ được là và cách lập phương trình đường thẳng như hôm nay thì được các bạn cách làm bài tập lập phương diện thẳng đúng nhỉ lập phương diện thẳng này có rất nhiều dạng một trong những dạng thứ nhất là lập phương diện thẳng khi biết hệ số góc rồi lập phương diện thẳng qua hai điểm rồi lập phương diện thẳng qua một điểm vuông góc có một đường thẳng rồi lập phương diện thẳng qua một điểm và song song một đường thẳng thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt các dạng bài tập như vậy Đấy. cái tiếp theo là cái phần hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập một đó là cho điểm m tọa độ là 3 trừ 2 yêu cầu chúng ta là lập phương trình đường thẳng đi qua điểm m và có hệ số góc a bằng trừ 2 Đấy. câu b là lập phương trình đường thẳng đi qua điểm m và có hệ số góc k và câu c đó là điểm m có thuộc đường thẳng y bằng 3x trừ 11 không vì sao đấy thì có ba yếu tố như vậy có một năm nào đó mà thi vào trung phổ thông có cái đề là lập phương thẳng định qua điểm m và cái số k hầu hết học sinh không làm được đấy bởi vì coi số k không biết cách làm thế nào đúng nhỉ thì đây thực chất là những bài rất dễ đấy thì qua đây sẽ mời các bạn từng bước bước và bài một và câu a bài toán lập phương trình đường thẳng vậy phương trình đường thẳng luôn luôn có dạng y bằng a cộng b do đó để lập phương trình đường thẳng đi qua điểm m ở các số góc là trừ a thầy sẽ gọi phương trình đường thẳng đi qua điểm m và hệ số góc a bằng trừ hai có dạng y bằng a x cộng b do đó thầy gọi phương trình đường thẳng đường cần lập là y bằng ax cộng b đây thầy ký hiệu đây là thằng g Đấy. khi chúng ta có v đường thẳng có hệ số góc là a bằng trừ hai và đường thẳng D này là đi qua điểm M tốc độ là các bạn nhỉ 3 trừ 2 nên ta suy ra được ta suy ra được suy ra được thứ nhất là thứ nhất là tọa độ điểm m là 3 là trừ 2 các bạn thay chỗ nào có x các bạn thay bằng 3 có y các bạn thay bằng trừ 2 là đây là tọa độ điểm m thì ta thay tọa độ điểm m vào đây thì ta được là trừ 2 sẽ bằng a a là bằng trừ 2 a đây là bằng trừ 2 thay vào luôn trừ 2 nhân với a x x là bằng 3 à các bạn hiểu chưa rồi cộng với gì các bạn nhỉ à cộng B vậy từ đây ta suy ra được ta suy ra được suy ra được B của ta sẽ bằng trừ 2 cộng với 6 và suy ra được B của ta bằng 4 Đấy là được A bằng trừ 2, B bằng 4 ta kết luận luôn Thay vào đây Ta thay A bằng trừ 2 vào đây B bằng 4 vào đây Thì ta được phương trình được thẳng thần là Ta kết luận Vậy phương trình đường thẳng cần lập là y bằng trừ 2x cộng 4 à, các bạn quý như vậy thế thì ở đây các bạn có thể khẳng định là có, có thể kết luận là vậy phương trình đường thẳng đi qua điểm m và có thể số góc bằng trừ 2 sẽ là cái này cũng được à, thế. bây giờ thì các bạn làm câu b B hoàn toàn tương tự câu A nhưng nó khác một điểm là đây thì số có K thế rồi vậy là có gọi phương trình đường thẳng đấy thầy ghi tắt nhé à đi qua m tốc độ là 3 trừ hai và có thể số góc k là y bằng vì có hệ số góc là k tức là a bằng k thì viết y bằng k x cộng b luôn Đấy. hệ số góc là k ta viết y bằng k x cộng b luôn Đấy. đây có b 1 đây phải ký từ thẳng đây là d 1 Đấy. không cộng b các bạn là cộng n được cộng bất kỳ biến thẳng được ở đây ta có b rồi ta đây là ở b 1 các bạn chú ý như vậy thế thì vì đường thẳng d 1 vì đường thẳng D1 đây à, đường này đường D1 đi qua điểm gì nha à điểm M có tọa độ là 3 trừ 2 nên từ đây ta suy ra được suy ra suy ra 3 tọa độ liên quan đến m tọa độ 3 trừ 2 tức là x bằng 3 y bằng trừ 2 các bạn thay vào đây ta được trừ 2 sẽ bằng k nhân với 3 cộng b với từ đây các bạn suy là b b đúng nhỉ và đây ta gì đây là k nhân 3 bằng cộng b bằng trừ 2 các bạn chuyển thế sang k nhân 3 bằng 3k chuyển thế sang trừ 3k trừ 2 Đấy. Nên thì chuyển cái này sang bên đây là được là được cái này là bằng B, B là bên đây Thì đảo ngược lại là được Thì như vậy Vậy A, vậy từ đây ta thay B rồi đấy À đây thì xin lỗi là B1 Vậy ta tìm được B1 Thay B1 ở đây là được phương trình đường thẳng Có thể sẽ có K và đi qua điểm M Đấy. Trước đây có một cái đề thi là nhiều bạn không làm được lý do là cứ yêu cầu phải đi tìm k người ta thể có k thì ta không đi tìm k k là một ẩn số ta chỉ tìm b một ta lại số b này theo k là được Đấy. nên ta kết luận về phương trình đường thẳng đi qua m tốc độ là 3 trừ hai và có hệ số góc K là Y của ta bằng Y của ta bằng KX cộng B1 B1 của ta là chỉ là bằng trừ 3K trừ 2 Đấy, và điều như vậy và như vậy ta đã hoàn thành câu A và câu B bây giờ thì hướng dẫn các bạn làm câu C thế thì câu C ta làm như thế nào điểm M có thuộc đường thẳng y bằng 3x trừ 11 không vì sao thế thì điểm M thuộc đường thẳng y bằng 3x trừ 11 nghĩa là thế nào à, nghĩa là điểm M này nó nằm trên đường thẳng này hay nó khác đi là nếu điểm M mà nằm trên đường thẳng này thì tọa độ điểm M phải thỏa mãn được thẳng đối với à, à vậy thì muốn biết được điểm m có nằm hay không nằm trên đường thẳng này không thì các bạn thay tọa độ điểm m vào đây nếu được kết quả luôn đúng thì ta khẳng định điểm m nằm trên đường thẳng này tức là nó thỏa mãn tọa độ nếu nó không được kết quả luôn đúng tức là điểm m không thể nằm này Đấy. vậy thì các bạn làm như sau ta có thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng y bằng 3x trừ 1 trừ 11 thì ta có ta có điều gì để các bạn nhỉ à, ở đây ta được là y bằng trừ hai ta biết trừ hai sẽ bằng x bằng 3 là 3 nhân 3 trừ 11 đấy là ta suy ra được suy ra được trừ 2 của ta sẽ bằng 9 trừ 11 chính bằng trừ 2 cái này luôn đúng khi được kết quả này rồi thì các bạn suy ra được vậy kết luận vậy điểm m thuộc đường thẳng y bằng 3x trừ 11 đây là đường thẳng nhé thầy chúng tắt một chút nhé à. tất cả các bạn hiểu cả chưa các bạn hiểu cả không nhỉ à đấy thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái bài 1 mà thầy đã hướng dẫn các bạn trong quá trình làm bài đấy, khi làm bài là như vậy các bạn quan sát rõ không nhỉ à, các bạn lưu như vậy đây là toàn bộ bài 1 toàn bộ bài 1 à, như thế bây giờ thầy cho chúng ta tiếp tục làm bài 2 và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập 2 bài tập 2 hoàn toàn tương tự và ta cũng cho tọa độ điểm m tọa độ là 2 3 lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M và có góc A bằng 3 rồi lập phương trình đường thẳng đi qua M và có, có hệ số góc là K rồi điểm M thuộc đường thẳng Y bằng 2x cộng 1 không vì sao Đấy. thì thầy sẽ các bạn tiếp tục các bạn làm các bài tập này các bạn quý thế thì ở đây ta có rằng là ở câu a hoàn toàn tương tự mình sẽ làm nhanh với các bạn các bạn chú ý nhé các bạn tự trình bày nhé đây ta sẽ có đường thẳng là y bằng ax cộng b này do là a bằng 3 nên ta sẽ có vào tọa độ điểm m này do gì nhỉ a bằng 3 và d đây là d đi qua đâu các bạn nhỉ đi qua m có tọa độ là 2 3 nên ta suy ra được ngay là ở đây ta có gì đấy nhỉ ở đây ta có 3 sẽ bằng 3 nhân với 2 cộng b vậy thì ta suy ra b bằng 3 à. Giờ suy b 3 suy là phương trình là là y bằng 3 y cộng 3 à, là như vậy thì đó là là bài A bài B hoàn toàn tương tự thì ta có y của ta bằng kx cộng b1 đây là d1 đúng nha vì D1 đi qua điểm gì đây vì D1 đi qua gì nhỉ M có tốc độ là 23 Đấy. được chưa nếu các bạn ký hiệu D1 các bạn thì bỏ từ đường thẳng các bạn vì D1 không chỉ đường thẳng này. mà nếu các bạn viết từ đường thẳng cũng được Đấy. thì ta suy ra được là là ta sẽ thay ra được là ba của ta sẽ bằng k nhân 2 của b1 và từ đây ta suy ra được b1 của ta bằng đều của ta bằng mấy nhá 3 trừ 2k và suy ra được phương trình đường thẳng phương trình đường thẳng là y của ta sẽ bằng kx cộng b1 cộng 3 trừ 2k à, để như vậy các bạn có thế các bạn cùng trình bày vào nhá ở đây có câu c câu c nó sẽ khác cái câu thì các bạn nhỉ ở bài 1 bên thầy sẽ sửa chi tiết thế bây giờ người ta cũng hỏi điểm m có thuộc đường thẳng này không người ta cũng sẽ thay vào và ta xem nó có thuộc hay không đúng nhỉ bây giờ ta có cách làm là có thay tọa độ điểm m vào phương trình đường thẳng y bằng mấy nhỉ hai x cộng một thì ta được ta được ta được là điểm m là ba của ta sẽ bằng 2 tọa độ x là bằng 2 cộng 1 vậy từ đây ta suy ra được 3 của ta bằng 5 3 bằng 5 là luôn đúng hay vô lý các bạn nhỉ à đến đây ta thấy là vô lý đúng không đây là cái luận đã là vô lý rồi vậy thì điểm m này sẽ không nằm trên đường thẳng này được do con độ điểm m này nó không thỏa mãn phương trình đường thẳng này được chưa các bạn nên là kết luận vậy mở độ là hai ba không thuộc đường thẳng y bằng hai cộng một Đấy, các bạn lưu như vậy Đấy, thì vậy là bài đã hoàn thành các bạn hiểu rõ cả chưa nhá à hiểu rõ rồi bây giờ thời ra chuẩn bị bài tập về nhà cho các bạn các bạn chú ý về nhà là bài tập uh, vận dụng những cái bài thầy đã hướng dẫn để các bạn làm bài tập nhé và đây là bài tập thầy chuẩn bị cho các bạn về nhà các bạn về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ vận dụng những bài thầy đã ra à, thầy đã hướng dẫn các bạn để các bạn làm nhé đồng thời các bạn đăng cái kênh để nhận các video tiếp theo bài giảng của thầy đúng nhá ở video tiếp theo thầy vẫn tiếp tục cái dạng lập phương trình đường thẳng này nhưng nó khó hơn Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo